Oh. oh, shit. Nó, không nó nó ăn nó dính dưới bùn thành ra nó không hạ mỏ khó lấy khó kẹp lắm Ua. cá tráp ở đây mới nói xong chị đã đã ha cháp à cháp ổ đá ổ ông nuốt luôn cái cái mồi dạ yeah. nó bò rồi đá giờ đá con mồi này nhảy á bự nay mới thấy nó ra bình thường nó khi ăn lua lắm quá trời vô mảnh này sao mà nó ăn nguyên con vô họng luôn Ua! Uh! <laughs> không không dính má lên táo đã thiệt chứ tâm vô chờ má nó à, cũng mấy vòng luôn á chưa chưa quấn mấy vòng luôn mà đù má dưới nữa đù quấn nữa quấn dữ vậy chà đâu mà quấn nhiều vậy

không uh, ăn nguyên con lương làm sao mà sống sao mà sảy rồi con này có tầm 4 kg hơn 4 kg táp đã ha ở địt chim chim chim hồ tay ai ờ, ừ. ba con này 5 kg chứ 5 kg gì 6 kg hơn á ừ, 6 kg hơn hơi ốm ăn ngồi lạ thấy không chả bớt ghê lấy cá của em không lớn anh ơi lớn quấn rồi phải không anh quấn chưa quấn chưa quấn quấn xả đi anh quấn nói nói anh, anh ấy lội trời hai cá tráp nó vô đây nó lùm trời nãy ở đây có một con quận nữa lúc giật ờ, có một con hết hồn nó quận nữa lớn là lớn tráp nữa được được được ồ đức đồ một cột kia lạ trời đức leader rồi đức, lưỡi đức leader rồi cứa lâu quá đức trời leader nó tưa hết